từ chức năng unlock trên à, bộ chuyển đổi tín hiệu TLS của Lomax vô kiểm tra lại cái à, tải trọng cài đặt à, tối đa của cái cái bộ chuyển đổi này là bao nhiêu hiện tại đang là bước nhảy là 0.02 tải trọng tối đa đang cài là 150 kg vô phần à, cài đặt analog kiểu là mình chọn có thể là từ 0 tới 10V hoặc là từ 4 tới 20 mA hoặc có thể là chọn cái à, cái cái, à, cái giả là từ 10 tới 10 cái này nó hay nó có cái phần đó nốt chọn là cái cái output nó ra theo cái giá trị cross ở đây nó có hai có bốn cái để cài đặt là analog không có nghĩa là tương ứng với mức à, xuất ra tín hiệu analog ở mức không không tải là không ký và full scale là bao nhiêu full scale là ở tà, ở mức là 10V nó sẽ, tương ứng với 100 kg mình có thể thay đổi giá trị này cái này là cái giá trị đáp ứng khi mà tình kết nối với các à, thiết bị như BUC hoặc là biến tầng tại khi gắn vô đó nó sẽ có hiện tượng là sụt áp nên mình có thể thay đổi cái giá trị mà đáp ứng ở điểm không không tải này. ví dụ hiện tại đang là không tải là 0.02V mình có thể chỉnh cái này để nó quay về chính xác là 0 0V chỉnh lại đó nó về là đúng 0V đó ví dụ như ở cái mức mà tải tối đa mình sẽ kiểm tra tải đa nó sẽ xuất ra bao nhiêu mình nhấn ta vào ví dụ hiện tại đang là 10 nhưng mà nó xuất ra chỉ có 994 thôi mình cũng có thể thay đổi giá trị này cho nó ra 10V đó có thể hiệu chuẩn lại mấy cái điểm này ok rồi vậy là chỉ là đó là mấy cái à, cơ bản xuất tín hiệu analog trên à, bộ chuyển đổi TLS